<clears throat> Hello, xin chào tất cả mọi người Chào mừng các chị bạn quay trở lại kênh của mình à, Buổi à, chiều hôm nay Chúc anh chị các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ phúc nhé Em tên Việt, số like 0969711411 Xin chào tất cả mọi người à, Thì anh chị các bạn xem kênh của em cũng đừng quên nhớ à, ủng hộ cho em Bằng nút đăng ký, nút chuông à, Bấm vào à, để em có động lực Để em à, làm nhiều video cho anh chị các bạn à, cùng xem thì nhé thì à, hôm nay em sẽ giới thiệu chiếc bản à, một con xe Fortuner đời 2013 à, chị con xe này là à, phiên bản số tự động máy xăng máy 2.7 màu bạc anh chị nhé màu cực đẹp luôn màu sơn thì không có à, gì phải chê được à, đà, con này thì à, hiện tại à, đang đeo biển à, Long An chị 62A 01403 đây nước sơn cực đẹp à, cùng đèn à, trước còn khá là sáng nha bốn đèn khá là sáng và được mạ chrome xung quanh xe nhìn rất là đẹp luôn thì à, con này à, đăng kiểm còn khá là dài anh chị đăng kiểm đến à, tháng 9 2021 à, đăng kiểm còn rất là dài bốn lốp dày cui à, phân ABF à, hai bên trước à, lốp dày nha bốn lúc uh, à, vạch đúc la dăng hết rồi để em chỉnh cái máy quay lại cho nó rồi anh chị ok xi nhan tích hợp gương còn uh, phần uh, phim tản nhiệt thì chủ trước đi có dán anh chị nhé chủ trước đi có dán đều hết rồi à, một con xe Fortuner gầm cao đi đường dài con này rất chi là sướng luôn chị đi rất chi là sướng à, gầm cao chắc chắn chở bảy tám người chạy vẫn ok đó à, một dòng à, về nếu nếu mà dòng cơ bắp thì nói về cái con Fortuner này thì anh chị các bạn không thể chê được nha máy móc bền bỉ đó, chắc chắn gầm bệ thì không thể chê được em sẽ quay một vòng rồi sau đó em sẽ báo à, một giá cho anh chị các bạn à, cho à, đất chi hợp lý luôn nha một giá đất chi hợp lý cho anh chị các bạn đó con này thì à, phần đuôi sau thì à, trang bị cảm biến lùi xi nhan lùi à, cảm biến lùi rồi xi nhan à, da nhé đầy đủ à, cốt này về à, bốn con ốc à, cánh cửa này thì chưa có dấu hiệu bản tháo gì anh chị đó bốn con ốc này không có dấu hiệu bản tháo hay là hạ cửa hạ cốp sau nha đang còn nguyên rin hết nguyên rin nguyên bản chưa dấu hiệu bản tháo gì xe cực đẹp à, nội thất à, màu kem anh chị nó không có gì phải chê được thì đang đeo biển à, ở vùng à, Long An chị đeo biển Long An thì à, bên em à, giấy tờ thì hợp lý bao à, rút hồ sơ cho quý anh chị toàn quốc nha Đó. rồi em sẽ cho anh chị các bạn xem à, cái phần gầm bể con này đó, gầm bể chắc chắn nhá đó gầm bể này không có mục mọt gì gầm này nếu vệ sinh qua thì à, à, rất là sạch sẽ luôn không có bị mục mọt gì anh chị Đấy, bật lên xuống này keo chỉ 4 cánh nguyên rin chỗ này là không phải bị rỉ đâu chị nhá bị dơ này nó bị dính đây này trà nó sẽ hết này đó keo chỉ 4 à, cân rin hết tục ly đó tục ly mới ghế da ghế này ghế kem anh chị ghế màu kem đẹp không thể chê được trần nỉ à, anh chị nhá trần nỉ hai vùng máy lạnh điều hòa độc lập đây trên này là có một một cái này ở sau khoang sau có một cái nữa xe rộng rãi à, 7 đến 8 người đi thì rất rộng rãi luôn không thì à, nói chung là ngồi xe mình con xe này rất rộng rãi và rất là thích anh chị nhé bất kỳ ai à, bất cứ ai đi đường xa đường dài đều thích rộng rãi ngồi trên những con xe gầm cao thì chạy rất là thoải mái luôn tầm quan sát rộng đó keo chỉ nguyên rin hết chị đó tốp ly này đó, không gì mà chê được những cái nút điều chỉnh chỉnh gương chỉnh kính hoạt động êm ái trơn tru hết từ ngoài nhìn vào trong phần nội thất anh chị nhé từ ngoài nhìn vào trong đó, không thể chê được thay vì mình bỏ một số tiền à, lớn để mình mua một con xe mới thì anh chị các bạn có thể là lấy à, à, bỏ ra một số tiền ít hơn để mình lấy những con xe mà đời cũ nhưng mà xe vẫn trang bị đầy đủ tính năng phục vụ cho gia đình thì tiết kiệm một khoản tiền khá là lớn nha đó bốn cánh cửa ờ, những con ốc và bản lề này không có con nào bị tháo em cam kết luôn không có bị dấu hiệu à, xuống cửa ghế chỉnh điện đó vô lăng thì à, mới sạch sẽ không có một vết chày chủ trước này chủ trước này đi à, trang bị túi khí à, rồi à, túi khí đầy đủ hai bên nhé rồi màn hình DVD à, đầy đủ anh chị củ số này đó rồi em sẽ để anh chị các bạn nghe tiếng máy móc của xe này coi máy móc của em không anh chị nhé đó 62 uh, à, chạy được uh, 62.000 anh chị đó 62.369 điểm dung lại rồi đó một con số cực ít luôn cho một con xe 2013 anh chị nhé cực ít nó đẹp quá đẹp xuất sắc à, ngồi rất là sướng anh chị nhé mấy lần bao mát cho quý anh chị luôn xe này đi chơi gia đình thì không thể chê được anh chị quá cao nói chung cái gầm cao đi rất là sướng tầm quan sát nhìn rộng Đó. con xe này cũng là mơ ước của rất là nhiều người anh chị nhé giá thành rất chi hợp lý luôn em quay xong rồi em sẽ báo một cái giá cho anh chị các bạn tham khảo đó cần số cụ số đang khá mới nha ghế chỉnh điện rồi em sẽ đi vào cái phần máy móc cho anh chị các bạn xem chi tiết à, rồi là những cái nút điều khiển này đó chị thấy không điều khiển chỉnh gương chỉnh kính hoạt động bình thường nha đó, êm ái không gì phải chê được quá đẹp quá xuất sắc anh chị nhé đây máy móc này đó phanh AMF đầy đủ nha trang bị tính năng bên em cam kết là máy móc nguyên pin nguyên đai nha nguyên kiện nha không có ờ, hạ máy hay xuống máy máy móc không có lỗi gì bên em cam kết trên mặt giấy tờ cho anh chị bạc luôn đó, cho nên chị các bạn hoàn toàn à, yên tâm khi mua xe bên em đó, thay vì mình mua một cái xe tại à, những cái cửa hàng uy tín đó, thì sẽ nó nó sẽ yên tâm hơn nhiều so với những cái mình mua qua à, trung gian hay là mua qua à, trên mạng thì nói chung là mua qua trên mạng anh chị phải có cửa hàng nhé đôi khi anh chị à, mua trên cửa tốt hay là mua trên những cái à, những cái chỗ người ta đăng không có rõ ràng thì đâm ra mình bị à, À, xem xe chị không biết xem xe mình bị à, những con xe mà thứ nhất là nó, bị lỗi về thì sửa rất là mệt chị đó thì con xe này bên em đang rao bán giá nó là ờ, uh, 560 triệu nha 560 triệu cho con xe này à, chị các bạn có thể nhân tay liên hệ cho em liền à, để đến trực tiếp xem xe miễn phí anh chị nhé xem xe miễn phí tại Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh Vâng xin chào và hẹn gặp lại